Tôi chỉ là một ông già neo đơn thôi Đừng dí súng vào tôi Em cũng vậy anh ơi Tôi Hello tên guys. là Tôi tên là Tao cả già Tao ký ngược Tôi à, chỉ là một ông già cầm cái ca thôi Cầm cái ca ngược ạ à. Ta về Hải Hải rác rau này ít nói nhở Ta nổi bạn ơi Ăn một miếng xem nào Nổ xong tí ăn máu luôn Vang rồi Bái đồn Thế sao này bắn mất nhiều đạn cái gì nữa Mày bắn chật nhiều thì chẳng mất nhiều đạn ở đây có một cái đèn pin này ai qua đây lấy này U uh, bắn xa thế Mẹ đồ tận bên này bắn tận bên này ạ Can you please speak English guys? No bro Please anh anh anh gì nút ép ấy sao mày lấy đèn pin chưa em em lấy em đang cầm cái đâu mày cầm đèn pin đi xem nào mày cầm đèn pin ra cầm ra ờ được em đang cầm cái này anh thấy không anh thấy anh thấy em cầm cái nào xịt rồi anh xịt rồi ở đâu nhỉ hai em ở đâu ở đâu nhỉ cách con quái mở hòm hay xịt lắm đấy anh hay bốc khói đen lắm đấy anh <laughs> đúng không Còn gì nữa? Ok luôn. đổi đấy. Tí từ sau anh chết. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Ok. Rồi, bờ bờ chơi anh tanh. Chơi anh tanh. Chơi anh tanh. Chết rồi vẫn cô nói. À. Alo, alo, anh qua đầu này. Alo, anh qua alo, đây, cái đây, cổng đây. ấy, hải sắc okay. im ấy nhở? Nhờ bây giờ bây giờ thí anh, bây giờ thì anh thì phải đấy, phải phải phải phải phải chuẩn chuẩn bắt được chuẩn thằng ấy. Bây giờ đi kiếm máy quét chưa ấy? Thằng này đi sau. Thằng Điều đi gì sau. anh cũng bị thí Bro. không cần quét anh. Do, do you have uh, light lighter? I mean lighter. I have only that, that, uh, that. camera. Vừa vừa nãy mày thấy anh đặt bẫy không? có có cái thằng này biết ờ uh, em biết rồi còn một thằng cầm mấy nữa còn một thằng cầm đèn pin nữa là don't, you don't speak English bro I don't understand thằng... nó nó à, đi, đi cuối hình như đi đi sau là bây giờ bị đóng cổng là nó chết luôn rồi nếu mà không không khéo thì đây có thể là ba con người từ từ bây giờ bên, này có cái check để đi, em đi check thằng này là xong come here come here anh ấy đấy anh nhấp lên do you want help do you want help let me stay let me help you Inspection kit here. Follow me. Ờ. Oh. Bro. Nói. Ở đây. Người à? Nó nó nó gì? Nó nó nó. Phải lồn. Rồi rồi, hai v một mà. Sợ gì không chết ở đâu, một phút nữa. Đi tìm nó. Đi tìm nó, một phút nữa. Gần anh ấy Có tiếng này Ê chỗ mấy nhà nhỏ nhỏ ấy Em đâu biết ở chỗ nào Mày đang ở chỗ nào Em ở ngoài Ngoài Nó đi Đây đây đây Rồi win win Bro goodbye bro Bye see you later Goodbye My friend Ê, về đây xem em ăn máu này Ok kìa, mày à? <laughs> Điên là em có ăn được máu đâu <laughs> Điên là Mày, mày Đi hiểu đấy nhở Mày đúng không? Quanh Thằng Trung fake được quả này thì vãi lồn luôn á Let's go boy Let's go let's go Anh tưởng mày quả này fake anh thì mẹ vãi lồn đấy Không anh em đi cùng Em đi cùng em cover từ đầu đến cuối Anh tin em chứ Mẹ